Xin chào tất cả anh chị em trong uh, buổi livestream hôm nay ạ. À. À, như chúng ta đã thấy rằng là cái việc mà thị trường tạo đáy và đặc biệt là trong phiên hôm nay thì uh, quan sát thị trường chúng ta thấy là tăng rất là mạnh đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em thấy là quan sát hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường tăng rất là mạnh. Vậy làm thế nào để chúng ta mua được cuối cổ phiếu hoặc là à, chúng ta bán cổ phiếu lúc này? Nên mua hay là bán cổ phiếu lúc này? nếu quan sát vào thị trường hôm nay thì chúng ta thấy là mọi thứ ở đây chúng ta còn tím ngắt đúng không và việc mà nó tạo ra cái sự hưng phấn này thì bây giờ nhà đầu tư mới hoặc là các nhà đầu tư chúng ta đang sở hữu cổ phiếu hoặc là các nhà đầu tư chưa tham gia cổ phiếu thì chúng ta cần phải làm gì à, sau những cái phiên biến động như này à, chúng ta nhìn từ ờ, trong một quá trình điều chỉnh trong quá trình giảm uh, của thị trường thì uh, chúng ta thấy là phần lớn chúng ta khi mà thị trường điều chỉnh khi thị trường giảm thì phần lớn chúng ta đều thấy rằng là mất tiền đúng không mất tiền lo lắng sợ hãi và thậm chí là bán hết cổ phiếu khi mà quá trình giảm mạnh trong suốt thời gian vừa qua và sau khi mà thị trường giảm mạnh thì hôm nay chúng ta thấy là thị trường bắt đầu hồi phục và chúng ta khi mà hồi phục thì bây giờ điều gì đang diễn ra cảm giác lo lắng sợ hãi nối tiếc và nhiều các tâm lý uh, chúng ta là lẫn lộn nó trong cái tâm trí chúng ta vậy làm thế nào để chúng ta biết chúng ta xử lý toàn bộ những cái bối cảnh toàn bộ những cái gì ạ lo lắng suy nghĩ của chúng ta bằng gì ạ cái phương pháp đầu tư mà Dũng muốn chia sẻ cho các bạn trong cái buổi uh, chia sẻ hôm nay ạ Hello xin chào anh chị em và các bạn bao nhiêu anh chị em đã có thể dự đoán là hôm nay thị trường có cái phiên hồi phục tuyệt vời như này thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu trong trường hợp anh chị em đã xem livestream của Dũng mà nếu trong trường hợp anh chị em xem livestream của Dũng của tối hôm qua thì anh chị em có dự đoán là hôm nay thị trường hồi phục không ạ nếu anh chị em có xem thì anh chị em có dự đoán nếu anh chị em dự đoán được comment số 1 đúng không ạ nếu dự đoán được comment số 1 còn chưa dự đoán được thì comment số 0 tức là cái phiên hôm qua là cái phiên mà Dũng chia sẻ rất là kỹ nếu giả sử nhà mình mà theo dõi nhà mình mà mà biết là cái livestream ờ, hôm qua thì việc mà dự đoán cái phiên này hồi phục có dễ không ạ đúng không rất là dễ đúng không bởi vì cái quá trình ép đi ép lại nó không bán ra thì cái việc hồi phục hôm nay là đương nhiên nó phải xảy ra đấy cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể dự đoán được vậy cái phiên hồi phục đầu tiên này nếu bây giờ chúng ta quay trở lại là uh, có phải là đây là nó xác nhận đáy đi chưa hay là nó chỉ là cái phiên hồi phục đầu tiên ạ nó phải là xác nhận đáy chưa hay nó chỉ là phiên hồi phục đầu tiên thôi ạ nên chính vì vậy chúng ta cần hiểu là đây là phiên hồi phục đầu tiên những cái phiên hồi phục đầu tiên này có một cái gì ạ có một cái lý do đặc biệt à, và chúng ta không được tiết lộ không được tiết lộ trong suốt thời gian nhiều thời gian vừa qua mà Dũng tin chắc là đây là lý do mà à, Dũng cũng muốn gì ạ gửi đến anh chị em đó là gì ạ một cái tiết lộ bí mật bí mật của những bí mật thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là bí mật đó là gì một cái phiên hồi phục tăng mạnh thì trong cái bí mật này các bạn muốn biết không ạ nếu các bạn muốn biết thì comment số 3 Dũng sẽ chỉ cho các bạn bí mật tại vì trong những cái chương trình như này thì Dũng thỉnh thoảng cho các bạn một số cái bí mật mà thường thì các bạn sẽ không biết được và đây là một bí mật rất là tuyệt vời trong một cuốn sách đó là thuần hóa sư tử không biết nhà mình đã ai đọc cái cuốn sách thuần hóa sư tử chưa ạ nếu anh chị em đọc thì à, thấy đã đọc được rồi thì à, có thể comment là có còn chưa đọc được thì nói là không thế thì trong cái cuốn sách thuần hóa sư tử thì nó có một cái chương đó là gì ạ xu hướng vậy thì làm thế nào để biết cái xu hướng thì nếu gì ạ thị trường mà nó tăng trên 5 phần trăm nha trên 5 phần trăm trong một xu hướng tạo đáy thì chúng ta có thể thấy rằng là đấy có khả năng đó là tạo đáy các bạn đọc các bạn thấy không ạ có điều đó tức là khi mà thị trường nó tăng trên 5 phần trăm nha tăng dưới phần trăm thì không đủ như là trên 5 phần trăm thì nó có thể đạt thế thì nếu chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta thấy là thị trường hôm nay nếu chỉ số của phái sinh nó đang tăng 5 phần trăm chỉ số của VN Index thì nó tăng cũng gần 5 phần trăm tức là về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là sức mạnh về giá và sức mạnh về khối lượng của cái cổ phiếu hay là của của VN Index hoặc là của phái sinh thì sức mạnh về giá thì chúng ta thấy là nó tăng mạnh hơn à, về giá mạnh hơn về khối lượng thì nó chưa đạt yêu cầu ở đây chúng ta cũng thấy sức mạnh về giá thì nó cũng tăng rất là mạnh và đây chúng ta thấy là chúng ta đang có một cái gì ạ có một cái điều kiện rất là tốt cho cái việc mà khả năng nhé bây giờ cái khả năng chúng tôi là xác suất cao là thị trường có thể tạo đáy ở đâu đâu đó thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nếu bây giờ trường tạo đáy thì bây giờ mua cổ phiếu nào và mua như thế nào chúng ta cần phải có những kịch bản phải xây dựng những kịch bản phải xây dựng những chiến lược kế hoạch để chúng ta đầu tư nó an toàn nhất thế thì bây giờ các bạn thấy rằng là rõ ràng là chúng ta quay trở lại thị trường ấy quay trở lại thị trường thế thì khi mà chúng ta quay trở lại thị trường thì chúng ta lấy phiên này nó cũng tăng rất mạnh nhỉ? tăng rất mạnh nhưng sau đó chúng ta mua ở đây và một thời gian cho nó bị thua lỗ hay chúng ta quay trở lại đây là những phiên tăng rất mạnh khối lượng lớn mà tăng rất mạnh thậm chí là lớn ở đây nhưng sau đó chúng ta quay trở lại đây chúng ta bị lỗ chúng ta cũng có thể xem xét là những cái phiên này tăng rất mạnh nhưng chúng ta thấy là sau đó quay trở đây nó tiếp tục bị lỗ vậy chúng ta nhìn quan sát thì chúng ta thấy là những cái phiên tăng mạnh mà nó bị lỗ tăng mạnh lại lỗ tăng mạnh lại lỗ và tăng mạnh lại lỗ thì điều gì khi mà chúng ta cứ mua lại lỗ mua lại lỗ và mua lại lỗ và cái điều khác biệt ở đây đó là gì chúng ta phải phân biệt được sự khác biệt chứ không chúng ta là cứ mua thấy nó tăng mạnh mua vào tăng mạnh mua vào tăng mạnh mua vào thì cái việc mà lỗ nó là đương nhiên xảy ra vậy để cho các bạn không bao giờ xảy ra cái tình trạng là cứ khi mà thị trường này nó rơi rất là mạnh sau đó một cái phiên nó hồi và chúng ta lại cảm giác như là sống lại đúng không sau khi chúng ta sống lại một thời gian thì bắt đầu thị trường nó lại cắt lần nữa chúng ta chúng ta lại mua vào chúng lại mua vào hôm nay chúng ta gì ạ có bao nhiêu các bạn hôm nay là chúng ta chưa tin là cái khả năng hồi phục nha chưa tin cái khả năng hồi phục có thể comment số 0 đúng không ạ hay số 4 ấy, comment số 4 tại vì Dũng đưa ra một cái cái mặt trái đó là số 4 đây số Dũng đưa ra để để, để chúng ta phân biệt thôi ạ tức là chúng ta chưa tin là thị trường hồi phục chúng ta vẫn lo lắng vẫn sợ hãi tại vì có những cái comment cũng biết rằng là các bạn vẫn đang bị gì ạ hoảng hốt và cái việc hồi phục hôm nay thậm chí là chúng ta bán cổ phiếu ra hoặc là nếu trong trường hợp chúng ta không bán cổ phiếu ra không bán cổ phiếu ra thì có thể trong một vài phiên tới thị trường điều chỉnh chúng ta lại bán ra đấy một vài phiên tới thị trường điều chỉnh chúng ta sẽ bị bán ra nên ở đây chúng ta thấy là rất nhiều anh chị em đang vẫn chưa tin là thị trường có hồi phục hay không đây là câu chuyện rất bình thường thôi không đúng không sai cả đấy các bạn thấy không ạ à? đây là những cái điều này rất bình thường vậy làm sao để chúng ta tin được cái điều này thì chúng ta cần phải ờ, nghiên cứu cần phải hiểu rõ quy luật cung cầu thế thì đầu tiên để chúng ta hiểu rõ được là à, vì sao chúng ta lại không tin à, lý do tại sao không tin bởi vì rõ ràng những lần chúng ta mua cái này sau lại giảm mua này lại giảm mua thế này sau đó hồi vài phiên lại giảm và tất cả những đợt mua xong chúng ta bị giảm và gì ạ chúng ta mất rất nhiều tiền đúng không mất rất nhiều tiền trong những đợt giảm như này thế hiện tại nó có hai cái hiện tại chúng ta thấy có hai cái gì ạ chiến lược hay là hai cảm xúc khác nhau một là những nhà đầu tư đang đứng ngoài đứng ngoài cả. thì cái việc mà khi họ đang đứng ngoài thì họ thấy rằng là cái việc mà tạo tạo đáy ở đây họ rất là tự tin đúng không rất là tự tin khi mà chúng ta thấy là đang đứng ngoài thị trường hoặc là chúng ta đang có rất nhiều nhiều tiền mặt thì những anh chị em đó là rất tự tin còn một số chúng ta không tự tin bởi vì chúng ta đã bị gì ạ thua lỗ khá là nhiều trong cái chu kỳ giảm như thế này nên chính vì vậy thì uh, với cái tâm lý chúng ta lúc này nó mang tính chất rằng là làm sao để nó hồi đúng không hồi để chúng ta bán ra chúng ta gỡ thì đấy là cái mà Dũng cũng muốn nhắc lại là Dũng mong muốn là phục vụ nhóm số đông này anh chị em có đồng ý không ạ tức là Dũng mong muốn là nhận ờ, phục, vụ rất nhiều anh chị em là ở số đông khi mà chúng ta thấy rằng là sau quá trình bị thua lỗ rất là nặng bây nó hồi thì có nên bán hay không hay là bây giờ lại gì ạ nếu mà giữ thì nó lại giảm tiếp thì sao có phải đấy không ạ tức là nếu giữ thì nó lại hồi nó giảm tiếp làm sao còn nếu mà nó hồi thì thường sau khi chúng ta bán ra thì nó lại giảm nó lên đến đến vùng này chúng ta lại bán rất là nhanh <clears throat> thế thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng là cùng lầm cái livestream như này nhưng nó rất có nhiều cái tâm lý khác nhau nhiều cái mong muốn khác nhau một số anh chị em ở vùng đấy thì mong muốn là mua ở phiên mùng 1 theo đà một số anh chị em đang giữ cổ phiếu thì mong muốn là à, đến cái vùng nào có thể bán mà dẫn giá bán là làm sao không bị thua lỗ hoặc là làm sao giảm thiểu cái gì ạ cái sự thiệt hại của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái kịch bản đầu tiên là rõ ràng là trong suốt thời gian vừa qua thực sự khi thị trường giảm nó lại tiếp tục giảm thì chúng ta thấy rằng là tâm trí chúng ta à, cái sức khỏe chúng ta cái sự lo lắng của chúng ta trong gì ạ chúng ta tính từ cái thời điểm mà mà cũng khá là lâu rồi đây là từ mùng 4 tháng 5 đúng không mùng 4 tháng 5 đến cái thời điểm này là chúng ta cũng đã thấy là một thời gian đây đây không phải mùng 4 tháng 5 là mùng 4 mùng 5 tháng 4 và đến thời điểm này là đã khoảng thời gian khá dài chúng ta lo lắng sợ hãi mất tiền và hôm nay chỉ có mỗi hôm nay nó tăng cái là bắt đầu chúng ta lại cảm giác như là vui vẻ quên hết cái nỗi sợ kia đúng không tức là chúng ta lại thấy là rất là vui vẻ mọi sợ hãi mọi lo lắng gần như là quên hết rồi thế thì cái điều này nó là tốt hay xấu ạ thực tế cái, những cái điều này nó dẫn đến một tình trạng là do chúng ta không phân biệt được cái đây là đánh thật sự hay là nó chỉ là cái gì ạ nó chỉ hồi lên để bán ra nên chính vì vậy thì dù là chúng ta có vui hôm nay thì có thể một vài hôm nữa chúng ta lại không được vui lắm nên chúng ta cần phải rõ ràng là thị trường nó sẽ vận ra sao đúng không ạ thế bây giờ chúng ta không phải đợi lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần phân tích kỹ hôm qua chúng có chia sẻ một cái đó là gì ạ trong quá trình giảm quá trình giảm và đặc biệt là các bạn nhớ nhá những bạn nào mà học về phân tích kỹ thuật thì các bạn có nhớ đó là cái quá trình đây là một quá trình rất là quan trọng đó là sau khi nó điều chỉnh này không có cầu tiếp tục điều chỉnh cái cầu nhu cầu tăng lên và hôm qua là quá trình kéo rất mạnh nếu qua chúng ta nhìn vào cả một cái nến tức là nó nằm ở giữa tức là cái quá trình đầu phiên tăng mạnh trong cuối phiên kéo kéo rất là mạnh và không ai bán ra và phiên hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên mà tiếp tục giảm như thực tế nếu các bạn để ý là giảm đầu phiên như này không ai bán ra cả và cuối phiên tăng rất là mạnh và đây là một kịch bản rất là quan trọng vậy nếu một kịch bản mà nó tăng khoảng độ 5 phần trăm ở vn 3 vn à, index thì nó tăng gần 5 phần trăm chúng ta quan tâm đến 5% chứ không phải là quan tâm đến 55 điểm hay là 50 điểm đây ạ nhé quan tâm đến ạ, con số ạ, phần trăm 4,8% và chúng ta quan tâm đến gì ạ 5,3% các bạn đừng quan tâm đến 64 điểm hay là đừng quan tâm đến 56 điểm tại vì 56 điểm hay là quan tâm đến kia nó không liên quan đến sức mạnh nội tại của cổ phiếu nên chúng ta đầu tiên chúng ta phải xem quan sát là cái số phần trăm này nó tăng được bao nhiêu cái thứ hai là chúng ta quan sát thứ hai là cái khối lượng ở đây ạ, đây là chúng ta thấy là khối lượng của nó thì quan sát ở đây thì chúng ta thấy khối lượng của cái đợt kéo lên này nó vẫn chưa phải là thuyết phục lắm các bạn nhớ nhá chưa phải thuyết phục lắm và đây chúng ta cũng thấy là khối lượng ở đây nó cũng chưa phải thuyết phục lắm nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó các bạn đồng ý không ạ Dũng nói cái điều này thì có thể chúng ta thấy là nó tuyệt vời nhưng chúng ta cũng cần phải gì ạ phải nhìn rõ một cách khách quan nhất vậy nó chưa được tuyệt vời lắm thì ở đây nó có một cái điều tích cực nhá cho các bạn nhiều tích cực trước là gì ạ một cái biên độ lớn như này lớn như này thì nó có dư địa để test lại chúng ta gọi là có dư địa để test lại chẳng hạn có thể ngày mai tăng hoặc là ngày kia tăng thì nó có dư địa thế lại bởi vì cái biên độ này nó là lớn biên độ là lớn nên chính vì được cái dư địa để test lại và sau cái dư địa test lại này các bạn lưu ý cho Dũng là sau quá trình test lại thì các bạn lưu ý là đó là cái khối lượng giao dịch trong quá trình điều chỉnh nha khối lượng giao dịch trong quá trình điều chỉnh bởi vì sau cái phiên test lại này các bạn nhớ ở đây là một cái phiên giảm một cái phiên giống như một cái nến kéo xuống và muốn biên kéo lên và cái kéo lên là một cái biên mà chúng ta gọi là biên rất là rộng nha tức là cái biên này là biên rất rộng gần như là nó có thể ngày mai có thể về tích cực nó có thể kéo lên cao hơn cái phiên này sau đó test lại đấy nha ngày mai kéo lên sau đó test lại và nếu trong trường hợp test lại ngày thứ hai đúng không test lại test lại cái cái vùng này test lại cái vùng uh, chúng ta là à, điều chỉnh lại theo test lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái phiên bùng nổ theo đà là một cái phiên tuyệt vời của chúng ta đúng không ạ bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment đúng không ạ comment số 6 á nếu mà sau khi test lại mà nó tạo ra phiên bùng nổ theo đà thì đấy là một cái trạng thái và Dũng nghĩ rằng là Dũng vui nhất cho dành cho tất cả chúng ta với khả năng mà để test lại không muốn nói cho chúng ta bằng các tính chất là gì ạ khách quan nha không khách quan nhưng về cơ bản thì cái xác suất để test lại là cao và khả năng sẽ xuất hiện cái phiên bùng nổ theo đà đây khả năng xuất hiện cái phiên bùng nào đổ theo đà là rất là lớn với cái thị trường chung tại thời điểm này nhưng mà với thị trường chung điểm này ở ờ, hôm qua thì các bạn biết rằng Dũng đã vẽ kịch bản luôn đây đấy đây có thể các bạn nhìn này nó tăng và thậm chí là hôm sau nó tăng và sau đó test lại và nhớ nhá tăng này tăng và test lại vậy nếu bây giờ nó tăng như này chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu tăng trần như này Đấy, nhiều cổ phiếu tăng trần như này thì điều gì diễn ra nếu nó test lại thì nó sẽ có một số các cổ phiếu lại bị giảm mạnh thì chúng ta thấy là lo lắng sợ hãi không ạ khi mà bắt đầu chúng ta thấy là thị trường bắt đầu quay trở lại để test lại để điều chỉnh lại ở trên một cái vị thế đó là chúng ta gọi là kiểm tra lại đáy thì chúng ta thấy là bắt đầu có những cái cảm xúc không được tích cực đúng không ạ? thế thì có hai trạng thái nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu các bạn nhá nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu mạnh đặc, đặc, đặc biệt không phải là mạnh mà đặc biệt cổ phiếu hồi mạnh hồi mạnh đây nhỉ đây là những cổ phiếu hồi mạnh trong cái đợt này đợi hồi mạnh như này thì có một cái trạng thái là gì ạ khi mà cổ phiếu hồi mịch mạnh trong đợt này thì những lần trước nó hồi mạnh đúng không những lần trước hồi mạnh sau đó chúng ta không bán ra thì nó lại giảm sâu hơn không bán ra nó lại giảm sâu hơn nên dẫn đến tình trạng là chúng ta sau khi nó hồi chẳng thế thì nó, nó giảm thì chúng ta thường là chúng ta bán đúng không thường là chúng ta bán hết bởi vì nó điều chỉnh chúng ta sẽ giống có một tư duy giống như này là thị trường tiếp tục điều chỉnh nữa nhưng về mặt nào đó thì chúng ta thấy là cái kéo lên này đặc biệt là kéo không khối lượng này thì về cơ bản nó sẽ có một cái đợt để rũ bỏ những nhà đầu tư giống như nhà đầu tư cá nhân chúng ta đang bị gì ạ à? một là chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu đang nắm giữ cổ phiếu và chúng ta đang rất là bất an rồi thế thì việc mà đáng nhẽ hôm nay chúng ta bán và ngày mai hay ngày kia ở đó thị trường điều chỉnh một lý do nào thị trường điều chỉnh và chúng ta không bán ra thì chúng ta thấy là đã mất toàn bộ tức là những cái cảm giác bị bị mất mát ở cái đoạn trước này nó lại xuất hiện cảm giác mất mát ở giai lại xuất hiện tức là chúng ta vì lần trước chúng ta đợi test lại xong bị gãy đấy xong đợi test lại nó lại gãy sâu hơn nhưng lần này thì nó khác các bạn nhá các bạn có hiểu không ạ nếu các bạn hiểu comment lần này nó khác bởi vì lần này nó có một số các yếu tố yếu tố đầu tiên các bạn nhìn này điều các bạn sẽ nhớ nhớ là các yếu tố đầu tiên yếu tố đầu tiên đó là gì ạ đây là vùng hỗ trợ mạnh hay vùng trái tái tích lũy tái tích lũy nhá tiếp theo là gì ạ khi mà cổ phiếu sau khi đến vùng tái tích lũy này thì những cái biên độ này nó bắt đầu giảm dần cái biên độ giảm dần đặc biệt là khối lượng cực kỳ lớn Đấy, đặc biệt là là giá tăng cực kỳ lớn Đấy, giá tăng cực kỳ lớn khi mà giá tăng cực kỳ lớn như này thì ở đây chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì cái xu hướng của nó đã gì ạ cái giá xu hướng của nó đã tăng trên 5% tức là cái sức mạnh về giá nó đang rất là lớn ở trong cái phiên này sức mạnh về giá chúng ta nhớ là sức mạnh về giá và sức mạnh về giá của chỉ số vn index nó cũng tăng khá là mạnh bốn phải gì ạ 4,8 tức là đó khoảng 5% thì đây là một trong những cái phần mà chúng ta thấy là sức mạnh về giá nhưng khối lượng ở đây thì nó chưa đáp ứng được tức là giá tăng quá mạnh khối lượng chưa đáp ứng được cái tăng về giá nha chưa đáp ứng được tăng giá nên về cơ bản cái khả năng mà nó kiểm tra lại nó sẽ rất cao so với gì ạ cái việc mà nó tăng từ thực ra nó tăng về khối lượng hay tăng về giá thì nó cũng sẽ kiểm tra về khối lượng sau khi có thể tăng phiên thứ hai hoặc là phiên thứ ba trước khi chúng ta gọi là mua ở cái phiên bùng nổ theo đà thì uh, ờ, khi mà chúng ta mua vùng nổ theo đà thì làm thế nào để chúng ta mua biết được cái phiên bùng nổ theo đà nó có độ an toàn cao thế thì giả sử các bạn đã bỏ qua một vài các cổ phiếu mà Dũng nghĩ rằng là nó nó có thể chạy rồi chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy là SSI chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu SSI đi ạ thế thì cổ phiếu SSI là cổ phiếu nó tăng mạnh hôm qua đúng không nó hồi tăng mạnh hôm qua và hôm nay nó tăng rất mạnh nữa thì về cơ bản nếu trong trường hợp thị trường điều chỉnh nha trong trường hợp điều chỉnh chẳng hạn như thị cổ phiếu này cũng bị điều chỉnh và chúng ta quan tâm đến cái, cái lượng cổ phiếu bán ra nếu có khối lượng cổ phiếu ở đây nó khoảng 19 triệu cổ phiếu thì cái việc mà bán ra ở đây nó khoảng độ ở ờ, 10 triệu hoặc là 11 12 triệu thì đó là cái trạng thái yên tâm thì các bạn có thể mua vào nhịp sau này rất an toàn còn mua nhịp sau để an toàn các bạn hôm trước thì các bạn có thể mua cái phiên này hoặc là hôm nay có thể mua phiên này nhưng để đảm bảo mà các bạn muốn an toàn chắc chắn nữa thì các bạn đợi sell test lại các bạn mua về này bởi vì cổ phiếu sau khi test lại có thể vùng 28 này cổ phiếu sẽ lên đến khoảng 36 37 trước khi nó khi khi nó lên đến vùng này xong á thì nó thường nó sẽ không rất khó để lên tít trên này và một số trường hợp thì nó sẽ tích lũy ở trên này một thời gian trước khi điều chỉnh tiếp theo nên cái dạng này là chúng ta không thể nào đầu tư chung dài hạn được các bạn lưu ý là nên chúng ta gọi là mua để chúng ta gỡ lại toàn bộ những cái gì ạ cái ờ, một là chúng ta bị mất trong cái thời gian vừa qua khi mà chúng ta cứ trung bình ra xuống cái thứ hai là những bạn nào mới chưa còn tiền mặt thì chúng ta cũng kiếm được 20 30 phần trăm lợi nhuận trong thời gian rất ngắn các bạn hiểu không ạ tức là chúng ta có thể có lợi nhuận 2 đến 30 phần trăm trong thời gian rất ngắn còn uh, một bạn thì có mua full margin ở trạng thái như này thực tế thì uh, với Dũng thì Dũng không cổ suý cho việc mua margin lúc này đấy là quan điểm cá nhân của mình bởi vì lý do thì sao ạ nếu lần này nhá nếu trong trường hợp lần này chúng ta đúng chẳng hạn nữa thì việc mà chúng ta mua margin tại vì trong một cái xu hướng đi đi đi xuống xuống đi xuống thì cái việc mà gì ạ à, nó sẽ có rủi ro hơn rất nhiều so với khi mà kênh đi lên thì thường nó điều chỉnh nó vẫn cứ lên còn xuống đi xuống thì về cơ bản thì nó khi mà nó đã đạt nó đạt mạnh hơn và khiến chúng ta gặp rủi ro và bản thân thì chúng ta cũng chưa biết rằng là cái lô trước chúng ta thành công hay không đúng không cái lô trước chúng ta thành công hay không quan tâm một cái lô lô mà chúng ta đầu tư trước chúng ta thành thành công hay không nên chính vì vậy thì chúng ta gì ạ cần phải gì ạ cần phải theo dõi xem là uh, cái lô mà chúng ta mua đầu tiên nếu nó thành công thì chúng ta mua tiếp theo chứ còn bây giờ lô đầu tiên mình không thành công thì chúng ta cứ mua giống như này margin này chúng ta cứ margin như này thì mới khi nó cháy tài khoản đúng không chẳng hạn đây thì, thị, thị trường nó vẫn có những phiên này mà nó vẫn có phiên tăng như này thì cái phiên tăng này phiên tăng này nó cũng không khác nhau nhiều lắm chỉ có khi phiên này là phiên mà Dũng con nói các bạn nó khác biệt đó là nó gặp cái vùng hỗ trợ mạnh này đấy nó có những cổ phiếu dẫn đầu như SI tạo ra gì ạ nó đến cái vùng hỗ trợ mạnh SSI là cổ phiếu rất là quan trọng điều thứ ba nữa là gì ạ khi mà nó giảm thì bắt đầu chúng ta thấy là những đợt giảm bán mạnh mà gì ạ giá không giảm tức là giá bắt đầu uh, gần như bắt đầu trước lại thì đây chính là một trong những cái điều kiện để các bạn có thể nhìn nhận xem là cái cái thị trường nó sẽ tiếp tục tăng này tăng và thậm chí là test lại trước khi thì đây nếu các bạn mới chắc các bạn mới thì các bạn mua ở những phiên này là an toàn nhất còn các bạn nào chưa mua được thì cũng yên tâm nhá. chưa mua được thì các bạn yên tâm bởi vì các bạn vẫn có cái cơ hội để mua có thể vào những cái phiên tới có thể thứ hai thứ ba hoặc là thứ tư gì đó à, tự xin lỗi à, thứ tư thứ năm hoặc thứ sáu gì đó Dũng chưa biết là nào nhưng có một cái yếu tố quan trọng ở đây các bạn nhá yếu tố quan trọng ở đây đó là gì ạ đó là khi mà các bạn xem quá trình test cung này các bạn nhá bạn kiểm tra tất cả những cổ phiếu test cung là sử những cổ phiếu này ngày mai tiếp tục tăng có thể ngày mai tiếp tục tăng và khối lượng tăng rất là mạnh thì các bạn đợi những cái đợt điều chỉnh của cái quá trình test cung này các bạn nhớ này đợi điều chỉnh quá trình test cung nếu quá trình test cung này khối lượng nó nhỏ thì các bạn mua sau cái đợt hồi phục như này các bạn yên tâm là độ an toàn cao hơn chúng ta mua ở đây về cơ bản sau đó chúng ta vẫn lỗ đúng không mua ở đây hoặc là mua ở phiên này về cơ bản chúng ta vẫn bị lỗ thừa nên quan trọng là sau khi test cái vùng tức là sau khi gặp đỉnh này nó test lại hay là kiểm tra lại cái vùng 20 này và nó xác nhận các bạn mua an toàn không ạ an toàn hơn rất nhiều vì chúng ta đang vẫn gì ạ nó vẫn đang quá trình hồi thôi ạ chúng ta vẫn thấy là cái đỉnh sau nó vẫn gì ạ nó vẫn thấp hơn đỉnh trước chúng ta thấy đây đáy sau nó chỉ là bắt đầu hồi thôi nên một cái phiên này nó chưa thể làm một, một cái mùa xuân nào đó ở đây chúng ta cũng thấy một vài cổ phiếu như là cổ phiếu DG rõ ràng là chúng ta thấy là ở đây cổ phiếu này thì cho các bạn một cái gì ạ cái thông điệp nữa để các bạn nắm rõ là đây nếu các bạn nhìn ở cái cổ phiếu này thì các bạn lấy cái, cái điểm đáy thấp nhất của cái đáy trước các bạn nối ra ví dụ đấy ạ đây là cái đáy thấp nhất các bạn nối ra thì nếu cổ phiếu là nó chưa vượt qua cái đáy này thì các bạn chưa mua đây giả sử như phiên này chưa vượt qua các bạn chưa mua nếu trong trường hợp ngày mai nó tăng mạnh tăng mạnh khối lượng lớn từ sau khi nó test này đây cái đỉnh này test tăng mạnh khối lượng lớn thì bạn có thể tham gia một cái vị thế một cái vị thế đầu tiên của cái cổ phiếu này và sau đó một cái vị thế đầu tiên thì có vẻ cổ phiếu sẽ test lại và các bạn tham gia một vị thế thứ hai khi nó xác nhận thì bạn sẽ có thể tạo ra một cái sóng hồi nha tạo ra một sóng hồi ngắn ở đây tức là uh, đây là những sóng hồi các bạn lưu ý ạ đây là sóng hồi lưu ý uh, một số bạn uh, nào mà chưa đăng ký cái khóa học uh, dành cho các anh chị em đầu tư lâu năm nhưng chưa có lợi nhuận chúng gọi là khóa học miễn phí bí mật đầu tư chứng khoán hoặc là các bạn là mới thì ờ, Dũng có một cái đường link ở phía dưới này các bạn có thể đăng ký để giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta đầu tư nó lại không có kết quả không có kết quả dù là các bạn có kiến thức thì trước khi nói ờ, qua cái phần này để cho các bạn hiểu lý do chẳng hạn hôm nay cô Dũng có một cái lý do như này để các bạn thấy rằng là việc mình đầu tư mình vẫn nói cái, cái câu chuyện ờ, đây là một cái đầu tư chứng khoán vay sinh thế thì khi mà đầu tư chứng khoán vay sinh thì uh, cái quá trình nó tạo đáy phần hai này mình có tham gia khi tham gia đến đây là mình có khoảng một cái lợi nhuận cũng khá khá rồi nhưng tuy nhiên thì trong cái giai đoạn này các bạn hiểu rõ là một cái mẫu hình mà nó cái vai nó cũng rút bỏ và nó tạo tái quá trình tái tích lũy nhưng chỉ cần sơ suất thôi ạ sơ suất thôi ạ mình có một cái cú à, có cuộc gọi điện thoại của một số bạn thì mình không nghe thì bắt đầu cổ phiếu nó tăng và gần như mình mất toàn bộ cái cơ hội này tức là một cái sơ suất gọi điện thoại thế hỏi có mua ở đây được không không mua ở đây được không không lo ở đây không lo được đây chỉ có phiên long duy nhất ở đây ạ nên khi mà các bạn nếu trong trường hợp các bạn tham gia vào giả sử đây cũng vị thế này thì thường khi mà cái vị thế chúng ta gọi là nó tạo ra một cái vai bên này bao giờ nó cũng rũ bỏ trước và chúng ta biết rằng là khi rũ bỏ thì nó bắt đầu xác nhận chúng ta việc mà chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội vào cái thời điểm long này thì toàn bộ cái vùng sau là chúng ta sẽ không tham gia nữa và chúng ta mất toàn bộ một cái lượng tiền nếu gọi là lượng tiền rất lớn nếu bạn mua ở đây bạn thành công bạn mua ở đây thành công bạn mua thành thành công thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ gặp một trường hợp đó là gì ạ chúng ta bị trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư các bạn hiểu không ạ chúng ta trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư dù là nó đã tăng rồi nên ở đây chúng ta quan trọng nhất là chúng ta cần phải mua đúng thời điểm còn mua sai thời điểm thì các bạn có thể bị lỗ và sau khi lỗ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại được thế thì ở đây các bạn cũng nhớ cho DVD đó là gì ạ à, cái việc mà cái cổ phiếu các bạn mua ở đây nó chưa đúng thời điểm chưa đúng thời điểm còn trong trường hợp ngày mai đây chúng ta gọi là cái gì cái, cái cái đỉnh này ngày mai sau khi nó test lại mà chúng ta thấy nó bung được khối lượng ở đây thì các bạn mua khoảng 20 phần trăm bạn đang có 100 triệu thì bạn mua có thể 20 phần trăm cái số vốn của bạn ở đây nha có số vốn của bạn ở đây thì về cơ bản thì sau khi nó gặp nó tiếp tục kéo lên mùa này kiểu gì nó cũng điều chỉnh kiểu gì nó cũng điều chỉnh lại các bạn nhớ kiểu gì điều chỉnh lại và các bạn thấy là nó quay trở lại các bạn mua thì còn các nhà đầu tư mà chúng ta các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu DG thì chúng ta xử lý ra sao chẳng hạn nếu ngày mai nó tăng thì các bạn làm gì ạ ngày mai các tăng thì các bạn nên bán một phần nhỏ đấy ạ có hiểu ạ về các bạn thì Dũng đang nói là cổ phiếu này đang gì ạ đang tăng khả năng tăng khả năng là gì ạ khả năng là nó sẽ có nhịp hồi đây chỉ là nhịp hồi thôi các bạn nhá chỉ đây chỉ là nhịp hồi thôi ạ nhớ là đây chỉ là nhịp hồi nhắc cho các bạn hiểu rõ vào tại vì nhiều bạn đã được vào nhóm zoom zalo zoom kín zoom hở để tiếp tục đầu tư chung ở dài hạn thì cái điều này nó không đúng trong cái cổ phiếu bất động sản lúc này nha các bạn nhớ là đây chỉ là hồi thôi thế thì bây giờ quan trọng là nếu trong trường hợp các bạn bán ra đang nắm giữ để bán ra thì sao bởi vì các bạn đang bị căng cứng cái tâm lý chúng ta đang bị căng cứng đó là chúng ta không biết rằng là nó hồi đến đâu không biết là nó hồi đến đâu và cũng không biết rằng là nếu bây giờ nếu bạn không bán ra thì lúc sau nó bán mạnh là các bạn bán ra hết và bạn thoát ra tại vì có những lúc mà nó điều chỉnh mạnh các bạn bán hết ra và sau đó nó tăng thì lúc đó chúng ta thấy là tâm lý nó do quá trình tâm lý á nên ở đây các bạn hiểu đơn giản là chúng ta giảm bớt cái tình trạng để cho chúng ta lỏng nhất đấy giờ lỏng nhất trong cái cái cái cái phiên này giảm bớt một chút đấy sau đó thì nó điều chỉnh nếu điều chỉnh khối lượng thấp thì lúc đó chúng ta thấy là nó sẽ tiếp tục kéo lên và trong quá trình kéo lên thì đợi những cái phiên mà biến động lớn như này cái phiên biến động lớn như này thì bán hết nó ra nha gặp những cái phiên biến động lớn này biến động lớn này thì bán hết ra đấy là cái các bạn nếu mà đầu tư chúng ta thấy thì Dũng sẽ gì ạ sẽ cùng đồng hành chúng ta để chúng ta biết khi nào chúng ta bán hoặc giảm thì chậm thay vì các bạn lại tiếp tục lại uh, bị uh, nhốt tiếp và lại đầu tư chung ở dài hạn tại vì cái chung dài hạn với cổ phiếu mà nó đang ở chu kỳ hay chúng ta gọi là đang ở, ở giai đoạn 4 đây là gọi là giai đoạn 4 là giai đoạn nó sẽ thì mất rất nhiều thời gian để nó có thể quay trở lại cực kỳ nhiều thời gian còn trong trường hợp mà bất động sản suy thoái thì nó sẽ tiếp tục có thể xuống đến gì ạ 30 và từ 60 ờ, 64 xuống 30 này thì chúng ta thiệt hại rất là lớn đấy là cái góc độ như vậy hôm trước có một bạn đầu tư ờ, một số tiền rất là lớn hai cổ phiếu DG và L14 thì đã lỗ đến gì ạ một tỷ mà nó lỗ đến 4 tỷ đầu tư một tỷ lỗ 4 tỷ các bạn thấy khủng không ạ tức là đầu tư một tỷ nhé mà thành lỗ 4 tỷ theo các bạn tại sao đầu tư một tỷ lại lỗ được được 4 tỷ một tỷ sau là cầm cố thêm 2 tỷ thành 3 tỷ 3 tỷ sau đó gì ạ vay vay tiếp tục vay sau lại margin thế là cuối cùng là gì ạ thành lỗ ngược lại đấy nó thành lỗ ngược lại tức là một tỷ nhưng chúng ta lại vay này vay đầu tiên vay ngân hàng này xong vay bạn bè xong lại cầm cố mưa zin thế cuối cùng là lỗ hết và cuối cùng là không còn đồng nào hết nên bây giờ giữ hay không không biết là bạn đấy hôm nay còn giữ hay không nhưng cái đợt này có thể nó sẽ gì ạ nó sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể đỡ cái phần lỗ nhưng nếu bây giờ lỗ nó đỡ rồi mà chúng ta lại tiếp tục mà để giống như cái đợt này tại vì những cái hồi như này là cái hồi nó hồi lên để bán tiếp nó hồi lên để bán tiếp chứ không phải hồi để là hồi bởi vì đây là cái chu kỳ cuối của nó thế bây giờ tổng thể chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta hiểu rõ về cái thị trường thị trường thì sau khi nó hồi thì về nhiều khả năng nó sẽ test lại các bạn nha nhiều khả năng test lại và sau khi test lại nó tăng đấy là cái cái cái chung của thị trường nha yeah, đây là chung của thị trường còn uh, chúng ta sẽ uh, à, VN30 cũng tương tự như vậy nhiều khả năng sau khi chúng ta thấy là đây là một cái quá trình hồi tạo ra cái nến kéo mạnh như này thì về nhiều khả năng thì nó lại test lại test lại test lại sau khi test lại thì nó có thể tiếp tục tăng thì bây giờ chúng ta phải xem những cổ phiếu đây là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường cổ phiếu này mạnh hơn thị trường thì có thể một vài hôm nữa nếu trong trường hợp nó sẽ có điều điều chỉnh ở đây nếu các bạn điều chỉnh ở đây các bạn lưu ý nhé điều chỉnh ở đây điều chỉnh ở trên cái vùng này thì các bạn cũng có thể tham gia vào nhịp thứ hai nha điều chỉnh thì các bạn tham gia nhịp thứ hai còn trong trường hợp mà nó lên tiếp thì bạn không tham gia nữa đấy chúng ta phải phải nói rõ là chúng ta sẽ không tham gia vào cái nhịp tiếp theo bởi vì cổ phiếu này nó lên đến từ chúng ta nhớ rằng là từ 24 này nó lên đến gì ạ đến 32 hoặc lên đến vùng này là vùng rất là cao rồi nên trong trường hợp chúng ta mua ở đây mua ở đây chúng ta không có nhiều cơ hội nữa <clears throat> điều thứ hai là gì ạ điều thứ hai là chúng ta có thể quan sát những cái cổ phiếu dạng như này ờ, rõ ràng là những cái đợt hồi như này những đợt hồi như này những đợt hồi như này giống nhau hết nên không phải là những phiên hồi như này dù nó trần thì chúng ta mua vào đó thực ra chúng ta chưa biết đâu là nó là đáy thậm thế thậm chí là chúng ta chưa biết là đáy nên trong những trường hợp như này gặp những trường hợp như này thì chúng ta cần phải đợi xem là sau như cái đợt này nó sẽ kiểm tra nó có thể tiếp tục ngày mai tăng tiếp tục ngày mai tăng đấy các bạn nhá nhớ là tiếp tục có thể ngày mai tăng nhưng sau cái nhịp tăng này nếu mà nó quay trở lại test chúng bạn nhớ là test lại hay kiểm tra lại khối lượng thấp nha test lại khối lượng thấp thì các bạn có thể bứt phá đi lên lúc này chúng ta mới mua mới an toàn nhé lúc này mới mua an toàn à, giả sử như cổ phiếu này thì gì ạ cổ phiếu này cũng tương tự như vậy đây giả sử đây là cái cái điểm này thì các bạn thấy rằng là nếu bây giờ cổ phiếu này nó đang tạo đáy thực ra cổ phiếu này nếu trong trường hợp nó tạo đáy thì nó sẽ hình thành hình thành mẫu hình vai đầu vai đây giả sử lên đây khối lượng ở đây nó lớn hơn giá tăng mạnh hơn thì nó hình thành mẫu hình vai đây vậy khi mà cổ phiếu hình thành mẫu hình vai ở đây thì nó lại có sóng hồi tiếp tục đây khoảng 15 20 trăm thì các bạn vẫn có một cái gì ạ cơ hội để các bạn sẽ có một cái cơ hội để gì ạ cơ hội để lấy lại cái cái tức là cái cơ hội để gỡ được cái cái rủi ro của mình khi mà đợt giảm rất mạnh chúng ta nhìn vào kịch bản nhá sau khi nó tăng và nó tạo ra tăng nhớ là cái phiên ngày mai này tăng một khối lượng phải lớn các bạn nhớ này lưu ý này tăng khối lượng phải lớn lớn để nó hấp thụ toàn bộ cái nhà đầu tư ở đây lớn để nó hấp thụ toàn bộ cái lượng nhà đầu tư bị kẹt ở đây nên cái vùng này nó phải lớn còn vùng này mà yếu <clears throat> vùng này mà yếu thì nó sẽ gãy đấy nhá vùng này mà yếu thì nó sẽ gì ạ nó sẽ không lên được đâu các bạn lưu ý nhá vùng này mà yếu này thì cái quá trình test này nó thất bại sau cái điều kiện đầu tiên là cái khối lượng ở đây nó phải lớn điều kiện thứ hai là sau những đợt điều chỉnh chúng ta gọi là cái vai này đây là gọi là cái vai và bên này nó cũng hình thành một cái vai gọi là vai đầu vai ngược và chúng ta sẽ mua ở cái vùng này đấy là cái cách thức Dũng chia sẻ các bạn an toàn an toàn tuyệt đối luôn ạ an toàn tuyệt đối về trên cái vùng này à, một vài cổ phiếu khác cũng tương tự như vậy nên nếu mà nó đang giảm như này mà nó hồi thì các bạn chưa chưa có tham gia thị trường đoạn này thì cái chương trình này nếu các bạn nào mà mà đã học về cái khóa học ừ, về xuống dòng tiền thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ rất là nhiều trên thị trường và nếu các bạn đợi kiên nhẫn đợi chờ thì các bạn thấy rằng là để đạt được hay mua vào cổ phiếu đúng cái thời điểm chúng ta không phải vội gì cả các bạn không nên vội gì cả bởi vì đây nó chỉ là hồi đó hồi còn sau hồi nó kiểm tra lại kiểm tra lại khối lượng thấp kiểm tra lại mà nó an toàn thì chúng ta mua nha an toàn thì chúng ta mua <clears throat> và nhiều cổ phiếu hôm nay chúng ta lấy hồi rất là mạnh thì cái hồi khối lượng nhỏ như này thì rõ ràng hồi như này nó không phải là là là là một cái hồi mà nó có thể tăng mạnh được nên chúng ta yên tâm là uh, dù là hồi uh, khối lượng khối lượng thì chưa cao biên độ lớn thì chúng ta vẫn có cơ hội cứ thêm một thời gian nữa và một cái nữa mà để cho anh chị em có thể thấy rằng là chúng ta có một cái niềm tin đó là gì ạ khi mà chúng ta biết rằng thị trường nó có thể sau khi nó hồi thì cái thời gian để tạo ra cái sóng hồi này nó dài hay ngắn thì chúng ta hãy xem đấy đây là khoảng thời gian đây là khoảng thời gian tái tích lũy thì thông thường cái khoảng thời gian tái tích lũy này với khoảng thời gian này nó gì ạ nó ngang nhau hoặc là cái khoảng thời gian này nó ngắn hơn như nó không quá gì ạ à? tức là nó nó không phải quá ngắn so với khoảng thời gian này thì các bạn thử quan sát đây là thời gian từ bao nhiêu từ 14 tháng 4 đến cái thời gian kết thúc ở đây là bao nhiêu 29 tháng 3 tức là nó khoảng gì? 14 tháng 4 đến 29 tháng 3 à 14 tháng 1 khoảng 14 tháng 1 đến 29 tháng 3 thì các bạn thấy là một thời gian cũng khá khá đúng không ạ xin, xin lỗi đẹp 29 tháng 3 các bạn hiểu chưa hello anh chị em có hiểu chưa tức là nếu trong trường hợp mà nó tạo ra cái vùng hồi như này nên ở đây chúng ta thấy rằng là, là nhà đầu tư cá nhân mà sọt phái sinh ấy, lúc này lưu ý nhá các bạn nhá nếu các bạn nào định sọt phái sinh kể cả những đợt điều chỉnh mạnh thì các bạn đấy nó đã là một cái gì à, test đi lại thì đầu tư phái sinh mà lại đang ăn sọt mà quen quen mui ấy, mà đi sọt nữa là chúng ta nhiều lúc chúng ta phải trả giá rất đắt hôm nay chúng ta cũng thấy là hôm qua dũng có đưa cái kịch bản này đấy kịch bản là nó sẽ kéo lên rất mạnh nhỉ? các bạn có nhớ không ạ tức là hôm qua thì ở ờ, cái lúc mà dũng có chia sẻ nó nằm ở đoạn này tức là nếu mà đợt này mà test lại ờ, ta test lại thì nó sẽ tăng rất mạnh nhưng hôm qua nó không tăng mà nó lại test lại sâu hơn đấy trong VSA chúng ta nhìn đây chúng ta bạn các bạn đã nhìn thấy VSA chưa các bạn nhìn thấy VSA chưa Đấy, cho chúng ta nhìn cái VSA trong 5 phút nhá <clears throat> đây là cái gì ạ à đây đây là lớn này dạng lớn này giai đoạn này là giai đoạn gì ạ cái giai đoạn này giai đoạn hỗ trợ đầu tiên ạ các bạn có thể comment ạ sau giai đoạn hỗ trợ đầu tiên thì nó đạt rất mạnh là đây chúng ta gọi là giai đoạn sc đây p ps đây ps ps là cái vùng hỗ trợ đầu tiên sau khi hỗ trợ đầu tiên thì nó đạt rất là mạnh sau khi đạt rất mạnh thì nó hồi lên nó hồi lên nó test lần thứ nhất nó test lần thứ nhất sau khi nó test lần thứ nhất sau đó test lần thứ hai sau khi test lần thứ hai mà khối lượng cao thì nó sẽ bị gãy cây, gọi là spin sau khi spin xong thì bắt đầu nó hồi nó hồi xong gì ạ nó hồi xong nó test lại ở trong cái hồi và bắt đầu nó bước vào chu kỳ tăng sau khi nó bước vào chu kỳ tăng thì đây nó gặp một cái vùng kháng cự mạnh kháng cự mạnh chúng ta gọi kháng cự mạnh thì thường sẽ có thời gian tích lũy trên cái vùng kháng cự này một khoảng thời gian có thể uh, ngang ngang cái vùng này trước khi có thể đi xa hơn đấy là một cái gì ạ đấy là VSA đấy ạ các bạn có hiểu điều nào không ạ tức là mọi thứ nó tuân theo những cái biểu đồ mà DVD hay chia sẻ cho với chúng ta nên khi mà các bạn muốn muốn tham gia đầu tư thì để cho các bạn uh, uh, nắm rõ được cũng hiểu rõ được thì nếu trong trường hợp thị trường đây là cái cái cái mà Dũng thấy là trong thời gian ngắn tới mà thị trường có những cái sóng mà các bạn có thể gì ạ học để mua được để đầu tư được thì uh, có một chương trình đó là khóa học uh, về xu hướng dòng tiền thực tế là Dũng đã có một cái khóa học và viết A khai giảng vào 29 khóa học viết A là khai giảng về 29 tháng à, tháng 5 này thì Dũng sẽ đợt này Dũng cho một cái khóa học song song đó là khóa học xuống dòng tiền tại sao lại có một cái học xuống dòng tiền song song với đợt này để cho các bạn đấy là nếu các bạn à, tham gia vào thì các bạn có thể trải nghiệm trải nghiệm được trên thị trường tại vì cái trải nghiệm này thì cái nó có kết quả hay không thì nó quan trọng nó là trải nghiệm nha các bạn trải nghiệm trên thị trường thì các bạn sẽ có cái kết quả và có kết quả hay không thì các bạn mới biết rằng là các bạn uh, có dự đoán được không hay là các bạn có thể hiểu được thị trường vận động hay không tại vì cái chương trình khi mà đào tạo nó liên quan đến gì ạ liên quan đến đến đến thực thực chiến và khi thực chiến thì chúng ta mới biết rằng là đầu tư như nào thì đây là một cái chương trình à, Dũng thực ra là vừa rồi Dũng mình mình nghĩ ra là nếu quá trình mà mà nó tạo ra sóng mà sóng này khoảng độ ờ, một tháng rưỡi đến hai tháng đúng không tháng này tháng giữa hai tháng thì đây cũng là cơ hội để gì ạ giúp cho các nhà đầu tư chúng ta ạ, nắm rõ được cái cái cái ờ, cái vận động cổ phiếu còn các bạn nào không có cái điều kiện học tập thì các bạn chỉ cần ạ, đăng ký kênh thật kỹ tại vì trong cái chương trình mà ở trên cái này thì Dũng cũng đã chia sẻ rất là kỹ rồi nên các bạn không có điều kiện học tập thì các bạn cũng cứ xem kênh là các bạn có thể đầu tư được còn các bạn nào có điều kiện học tập thì các bạn có thể đăng ký bởi vì đến chương trình đăng ký thì nó có cái môi trường và Dũng sẽ là người trực tiếp ờ, đào tạo nó liên quan đến bốn năm buổi liên tục liên tục thì đây là những cái chương trình mà à, Dũng sẽ thực hành song song với cái khóa học VSA tại vì VSA thì Dũng đã chia sẻ rồi tức là cái cái, cái thời gian khai giảng là ngày uh, cuối tháng 6 này à, cuối tháng 5 này thì uh, Dũng cũng sẽ so, so song song một cái khóa học uh, xuống dòng tiền để giúp cho các bạn nắm rõ được cái quy luật cũng như là cái quá trình và đặc biệt là trong cái chương trình này thì có một cái module đó là mua sớm Đâu, các bạn có một cái module mua sớm vào để các bạn mua và khi mà các bạn mua sớm được thì các bạn gì ạ sẽ hiểu rõ là tại sao nhưng tuy nhiên trước khi các bạn đừng tham gia khóa học của Dũng vội nha đừng tham gia vội khi các bạn chưa học cái khóa học bí mật đầu tư tại vì khóa học đầu tư bí mật đầu tư Dũng sẽ cho các bạn hiểu rõ nguyên lý vận động của thị trường nguyên lý hoạt động của tâm thức chúng ta hiểu rõ được tại sao chúng ta chưa giàu có hiểu rõ tại sao chúng ta mong muốn giàu có tại sao chúng ta muốn hạnh phúc tại sao chúng ta Ờ, muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn mà chúng ta chưa có lý do tại sao nên khi mà các bạn hiểu rõ cái bên trong của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là à, làm giàu làm giàu từ chứng khoán hay làm giàu từ mọi lĩnh vực khác thì chúng ta mới biết gốc rễ giàu nó đến từ đâu khi chúng ta biết gốc rễ giàu nó đến từ đâu thì các bạn thấy rằng là cái việc mà Dũng đưa ra những quyết định mua bán cổ phiếu ở trong những quy luật Dũng nắm nó quy luật thì rõ ràng là trong cái quy luật như này về thị trường mình gần như là gì ạ mình ờ, mình mình mua trong thị trường phái sinh nó rất là động loạn nó rất là phức tạp như vậy nhưng về cơ bản thì gì ạ thì mỗi một ngày có thể là gì ạ nó không nhiều nhưng mỗi một ngày kiếm một vài chục triệu trong đầu tư vay sinh nó rất đơn giản bởi vì mình nắm rõ quy luật có thể về cổ phiếu mình cũng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nó không phải quá cao bởi vì lúc này là thị trường nó đang gì ạ nó đang nó không phải xuống đi lên nó không phải là chen tăng nên mình có thể kiếm được một khoản lợi nhuận đúng không ạ lợi nhuận nào đó cũng không đáng một là khoản lợi nhuận mà chúng ta thấy rằng là nó không phải là mấy trăm phần trăm mà nó chỉ một vài chục phần trăm thì nó cũng đáng tốt hoặc là nếu anh chị em là đang gọi là chúng ta gọi là chưa có chúng ta đang bị âm đợt vừa rồi thì chúng ta cũng có cơ hội để gỡ lại được và chúng ta còn rất nhiều cái gì ạ các bài học khác trong quá trình đầu tư tuy nhiên thì các bạn cũng không lo bởi vì dù các bạn không tham gia thì dũng cũng sẽ làm rất nhiều video để phục vụ chúng ta để dũng mong muốn là phục vụ số đông tất cả chúng ta dù là các bạn không tham gia được thì bạn cũng sẽ được dũng giúp đỡ đấy là cách mà à, còn các bạn nào có tham gia thì các bạn có thể đăng ký ở trên cái đường link đây là cái đường link mà Dũng có để để trên cái phần ô chat và các bạn có thể đăng ký ở cái đường link ờ, bí mật đầu tư bởi bởi vì trong cái khóa học đấy thì Dũng sẽ gửi cho các bạn một cái ờ, cái giáo trình về viết A khi các bạn đọc bạn theo dõi bạn xem rồi thì bạn thấy là thị trường thị trường mọi thứ nó vận động như vậy quan trọng là khi các bạn xem rồi bạn hiểu rồi các bạn muốn đi nhanh thì các bạn có thể tham gia chương trình của Dũng còn các bạn không muốn đi nhanh thì các bạn chỉ đọc các bạn nghiên cứu và theo dõi video của Dũng là các bạn có thể tự làm được thế thôi không có gì gọi là là là là có thể là giấu giếm gì cả mà ở đây quan trọng là các bạn muốn đi nhanh hay là muốn gì ạ tự tự mình nghiên cứu thế thôi ạ một lần nữa xin chân thành cảm ơn uh, tất cả các bạn đã theo dõi thì trước khi mà kết thúc chương trình này thì có một số cái tổng kết như sau ạ cái tổng kết đầu tiên để cho các bạn hiểu rõ đó là gì ạ <clears throat> thị trường lúc này thì nó đang tạo đáy Đấy, Dũng đã thấy là một cái phiên bùng nổ đầu tiên rồi nha sau khi bùng nổ đầu tiên thì có thể phiên ngày mai nó có thể tiếp tục tăng hoặc là nó điều chỉnh tuy nhiên thì sau khi cái điều chỉnh đó thì thị trường nó sẽ có thể hai tức là bây giờ thị trường ăn lên 5 phần trăm rồi các bạn nhớ 5 phần trăm rồi thì nếu phiên ngày mai điều chỉnh thì phiên thứ tiếp theo nó tăng mua được không ạ nào bây giờ chúng ta để nếu phiên ngày mai điều chỉnh thì nếu phiên tiếp theo mà nó tăng phiên tiếp theo nó tăng này điều chỉnh này tiếp theo nó tăng chúng ta vẫn mua bởi vì nó trên 5 phần trăm nhé đây là bí mật này nó trên 5 phần trăm nếu trong quá trình điều chỉnh mà phiên tiếp theo nó tăng thì cái tổng cái hồi của nó trên 5 phần trăm thì chúng ta sẽ mua được mua cổ phiếu nào thì hãy theo dõi nhà hãy đăng ký kênh của DB để theo dõi trực tiếp nhà hãy đăng ký kênh của DB để theo dõi trực tiếp bởi vì bây giờ nếu bây giờ bảo các bạn mua hoặc mua trước lúc đó nó không xảy ra các bạn sẽ thấy là các bạn rủi ro lúc này thì rõ ràng là lúc đấy lại Dũng cho các bạn nó giống như con cá và con cá thì cá có nhiều loại cá lắm có cả cá lóc cá có thể có những cá tốt nhưng quan trọng là chúng ta mua vào những con cổ phiếu không tốt thì dẫn đến là thiệt hại của chúng ta rất lớn nên đầu tiên là các bạn đăng ký cái kênh của Dũng để Dũng sẽ phát đặc điểm là gì ạ nếu thị trường bùng nổ theo đà Dũng sẽ phát trực tiếp các bạn hiểu không ạ nếu thị trường có phiên bùng nổ theo đà Dũng sẽ phát trực tiếp để giúp chúng ta kiếm được tiền kiếm được tiền thì các bạn có cái gì ạ có thu nhập để một là các bạn có thể sau này các bạn tham gia những chương trình của Dũng vì các bạn tin được đấy, cách thức của của Dũng của DB đó là giúp các bạn kiếm được tiền để các bạn kia khi các bạn kiếm được tiền thì các bạn có thể tham gia chương trình để học được những kiến thức sâu hơn chứ không phải là à, đưa các bạn vào đây để nói những cái à, nó không có những cái lời không ý nghĩa ở đây mà Dũng muốn giúp các bạn kiếm tiền trước hết là các bạn nên cứ tập trung vào học cứ tập trung theo dõi thật kỹ các kênh này thì Dũng tin chắc các bạn sẽ gì ạ? sẽ kiếm được tiền trong lần này đấy thì, thì bây giờ thì với chúng ta thì dù là thị trường tăng như này thì hãy đợi nó test lại và thị trường bùng nổ theo đà thì DVD sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta xác nhận cái phiên bùng nổ theo nào xác nhận cái nhóm cổ phiếu Dũng sẽ cho một tập hợp nhóm khoảng độ uh, à, 10 cổ phiếu thì chúng ta sẽ gì ạ thấy rằng là nó không bị lẫn lộn với nhau thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn mua những cổ phiếu ở dựa trên cái trạng thái như vậy thì đầu tiên các bạn thấy nó sẽ an toàn hơn và tiếp theo đây là sóng hồi nha đây là sóng hồi nên khi mà thị trường mà nó đạt cái đỉnh ngắn hạn những cái cổ phiếu nào DVD chia sẻ thì DVD sẽ chia sẻ chúng ta cắt để chúng ta bán giảm thiểu rủi ro nha khi cổ phiếu nào DVD chia sẻ thì DVD sẽ chia sẻ chúng ta cách để quản trị rủi ro quản trị vốn hoặc là cách để chúng ta bán ra còn ngoài cổ phiếu mà không chia sẻ thì Dũng sẽ không không thể nói được bởi vì mình không nắm rõ được nó thì mình cũng sẽ tạm dừng như thế để các bạn thấy là các bạn theo dõi thì các bạn cần phải theo dõi đến gì ạ hết thì các bạn mới có kết quả được còn theo dõi nửa chừng thì cũng không biết là có kết quả hay không bởi vì lúc này nó còn tùy thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nữa à, và cuối cùng thì hãy à, nhớ là đăng ký cái khóa học bí mật đầu tư bởi vì tối thứ tư chúng sẽ dạ, có những buổi chúng tin chắc là sau khóa học đó bạn sẽ là những người và có thể thay đổi rất nhiều đặc biệt là các bạn muốn coi cái nghề đầu tư chứng khoán là cái nghề để tạo ra thu nhập thụ động cho chúng ta à, đầu tư chứng khoán là cái nghề mà chúng giúp chúng ta vui vẻ hạnh phúc bình an chứ không phải giúp chúng ta bị nợ nần bị động loạn bị uh, các mối quan hệ bị rủi ro bị nhiều cái yếu tố khác nữa mà đây là một cái nghề giúp chúng ta vui vẻ bình an hạnh phúc một lần nữa xin cân chân thành cảm ơn và uh, chúc các bạn đầu tư thành công đặc biệt là trong cái tạo đáy này và trước khi kết thúc thì có một cái điều này nữa để các bạn thị trường này nhiều khả năng nó sẽ tạo đáy trong khoảng thời gian dài hơn một hai tuần đấy dài hơn một hai tuần nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta cũng không lo lắng là nó lên xong nó giảm mạnh nó lên xong nó giảm mạnh bởi vì để tạo ra đáy với một cái quá trình tích lũy dài như này với nhiều cổ phiếu bắt đầu đang quá trình gì ạ biến động và hồi phục như này thì nhớ cái phiên bùng nổ theo đà để chúng ta tham gia vào thì lúc đó chúng ta mới giảm được thủ rủi ro xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn à, vào những video tiếp theo chúc các bạn đầu tư thành công